嗨，大家好啊！我翻到嚟玩呢、個富樂嘅就誒官桶啦。突然間呢，我諗住係自己偷偷地揾一揾路先啦，跟住呢，無啦啦就闖咗入嚟咯喎，搞到我都唔嚟唔切做一個開場白，我我呆咗。好啦，咁我哋繼續呢個劇情啦。好厲害啊！真係好老啦。 嗯，隱藏得真係唔係普通咁巧妙啊！誒，有塊木板啊，老師會寫咗啲咩呢？內容係關於池水，池塘嘅水係用嚟蓄水嘅。當水因為某種緣由而受到污染，就不得不抽水嘅時候，就要去旋轉前方小屋入邊嘅水閥，即係旋轉水閥就可以抽水啦。嗯，大致上就係咁樣寫咗。 嗰個意思啦，有咁簡單就俾我哋轉開嘛？你話呢？會係點樣呢？總之點都好啦，去咗小屋先啦。百聞不如一見，或者要抽水呢件事出乎意料咁簡單噶？咁都係嘅，要抽水。哦。 我仲以為佢連間屋都收埋咗添，門打唔開啊！果然冇咁簡單，俾我哋轉到水閥啊！一定係未達成開門嘅條件啦。睇嚟呢間屋並唔係用鎖匙上鎖嘅條件啊！唔通係？哇！你呢個唔通係真真係好？木牌上有寫，呢個係油缸啊！上面寫住芥子油，搵到好嘢啦！ 嗯，得到油缸，咁我哋應該要整污糟啲池水去。哇哇哇！周圍都有閃亮亮嘅嘢，因為要土嘅話都有幾多噶，得到土啦。 sạc thầu à xin à đây thế bên nhớ係唔係拎啲油去整污糟佢咩？點樣呢？唔係用油缸整咩？咦，得喎！如果咁樣就可以開門就好啦。係咯，荷塘入邊本身有水、有土、有石頭，所以，咦？呢個係？ 迷宮啊，好麻煩啊！應該呢度，唉，真係啊，太好啦！打開啦，要轉水閥先得啊！其實嗰個係佛字嚟嘅，我應該冇讀錯係嘛？ 好，要轉啦！啊，轉唔喐啊！老師係咪因為你身上面帶咗好多筆嘅關係啊？吓，我覺得唔關事啊！唉，真係冇辦法啊！等我嚟轉啦！佢都轉唔到，謝謝。嗯？我身上面都好似帶得太多筆啦，即係話你都轉唔到啦。 點解唔可以兩個一齊轉呢？陳列住艱澀難懂的書籍，我覺得應該要出去揾啊！但我哋啱啱拎嗰啲石頭啊、泥土啊，會唔會有用呢？ 嗯，呢度但係真係冇得過去。但係照道應該同一個水池嚟嘅。誒，命做死！先。哦，佢仲有少少喎。佢啲佢啲油仲有少少，係咪可以當當潤滑油咁樣 潤滑佢，等佢擰到呢？我覺得有可能，翻去試下我哋。嗯。來吧，嘿嘿，我好聰明喲！再轉一次啦。 呃，我喐咗啦。呢一下要返去迷宮先得啦，都係。嘿，我都返咗去啦。佢唔會個迷宮又轉咗係嘛？誒，唔見咗迷宮喎，點解嘅？唔會無限輪迴啊！哇嚇鬼死我！要雞皮啊！黐線！哦，咦？ 水少咗啦！呢日可以抽到水實在太好啦！得到山獸嘅鎖匙。咪住，我哋要唔要行過去睇下？行唔到過去啦。點解有水嘅地方就行唔到嘅？嗱，點都好啦，我哋翻返去啱啱嗰個地方先，活板門啊，係嘛？ 哦，我啲雞皮仲起緊，打開咗啦。哇，一片漆黑啊！睇嚟淨係可以摸牆壁行啊！哇，又係一個迷宮。我而家 keep 住向左邊，好死路一條。 啊咧咩聲啊？咦？上咗去，喂出咗嚟啦！呢一邊冇俾鎖起嚟㗎。我話富樂喺。個地下道喺故事入邊都冇登場，啱啱被隱藏起嚟嘅路都係，仲有咁樣嘅小路，你唔覺得有邊度唔係幾對路嘅咩？ 哦，你明白啦，真係不愧係老師啊！我諗係因為呢本書對影子產生咗名為抵抗嘅心態。果然，對本書嚟講，一直被影子入侵並唔好受力，所以並唔會置我哋於不顧。睇嚟為咗避開影子嘅阻礙，而幫我哋製造咗逃逃生嘅通道啊！所以迷宮先會消失啊！真係感激不盡啊！ 哇哇哇！我見到下邊有危險嘅兔仔。OK，我哋 save 咗先。只要繼續前進嘅話，好似就可以去到派對會場。睇嚟係。佢做咩點點點？哇！咩嚟㗎？ 點解有一堆兔仔嘅？啊，有啦！嗯？做咩啊，富樂？我覺得呢個係故事結束後嘅世界，亦即係只有變得寂靜嘅派對會場被建造出嚟啫。誒，點解啊？喺書入邊嘅人物，就算故事已經完結，應該都好似喺完結嘅世界以後入邊 過住平常一樣嘅日子。我嘅狀態仲係旅途中就係啦，即係話唔使好似而家咁樣親身去體驗故事都冇關係噶。係啊，而且做咗咁樣嘅狀態嘅話，代表故事嘅人入邊有好好地照住故事入邊行動。即係咁樣一回事啦。 就算向佢哋答話嘅話，可能都淨係會講出書入邊嘅台詞嘅啫， 恐怕都好難請求協助啦。咁我會俾人食嘅可能性都化為烏有，係咪啊？老師，你要好好地揀書啊！我要好好地揀啊，但係呢下點算呢？麻煩啊！我哋闖入去啦！誒，嚟闖入去派對會場啦！點點點解啊？照目前嚟講，會成為故事中心點嘅，咪就係呢度咯。 變得冇辦法求助於書中人物嘅情況之下，淨係可以驅使唔係驅除，造成而家咁嘅樣嘅影子啦。所以如果照住劇情咁樣行嘅話，或者用嚟驅除影子嘅線索都仲係揾得到㗎。嗯，都係嘅，我知道啦。但係我着住制服㗎喎，只要適合嘅話，着咩都得啦。吓、啊，問題係出現嘅咩？係咪出喺呢度嘅咩？ 我想我想睇下側邊先，唔係行呢邊。OK，即係佢會 stop 我嘅，咁由得佢啦。哇，好犀利啊！係一個閃閃發光嘅地方。哎呀，睇嚟個男仔仲未過嚟啊！好似係啊，機會難得，我哋可以喺呢個場入邊四圍行下個。佢哋都應該唔會介介意啩。 我真係行得啦，着着着。你聽講咗嘛？聽講呢，隔籬鎮上面呢發生咗殺人事件啊！我都聽講咗，真係令人不安啊！呢個派對真係超好啊！啲菜肴實在美味極啊！ 伯爵夫人無論幾時睇都好美麗啊！話呢啲恭維嘅說話。啊啦，歡迎光臨啊！呵呵，嚟咗個可愛嘅客人啊！ 音樂呢喂，嚇死人啊！有啲咩特別呢？佢強調要我四圍行下喎，上唔到去喎，呢度有， 嘿，冇嘢睇啦喎！嗯，點解呢？嘿，咩嚟㗎？睇唔到啊！點解用嘅唔係檸檬呢？ 快得滯，我諗睇唔到，睇唔到個咩嚟嘅？哦，即係咁樣四圍調查，一定會有啲嘢。普羅旺蔬菜咩嚟噶？老師你真係有趣啊！哦，即係我哋 keep 住咁樣調查，一定會有啲咩唔同。 嗯，點算啊？佢啲音樂搞到好想瞓覺啊！胡蘿蔔蛋糕嘅卡片，胡蘿蔔蛋糕，胡蘿蔔可以做成蛋糕噶？個上面寫嘅一定呃人嘅，胡蘿蔔有乜可能會做成蛋糕啊？ 西班牙冷湯。嗯，呢、這個湯好凍啊！一定係廚師搞錯咗放咗冷藏啊！啊！嗰、那個人係嚟咗啦！伯爵夫人要俾人食咗啦！你話呢？會係點樣呢？ 會被食咗嘅唔止係伯爵夫人啊！哇！居然連故事嘅內容都可以操縱，我真係冇估到啊！總之而家出逃出去先啦，佢往呢邊嚟啦。我知道啊。 哇！佢追咗嚟啦，我認為都係逃去森林比較好啊。森林啊嚟啦，你逃啦！我哋快啲逃啦！我都想啊！啊！Dead end 大餐啊！好啦，呢集嚟到呢度先， 我哋下一集繼續玩呢個遊戲。目前為止都仲係一個。幾唔錯遊戲，不過我估唔到呢個遊戲有咁多追逐戰咯，我真係超驚追逐戰，即係大家有睇開玩 RPG game 嘅人都知噶啦，我超驚。咁好啦， 如果中意個故仔嘅話，記住 follow 啊 follow 添，記住訂閱翻我 follow 翻有故事嘅劇情。如果中意呢一篇嘅話，就記住喺下邊撳翻個 like 啦，同我留言講你哋嘅感想啦。我哋下次再見啦，拜拜啦，小笨蛋。